Hello Xin à, chào quý vị, quý chị và các bạn Hôm nay là một buổi chiều Chủ nhật cũng đẹp trời Em xin gửi tặng đến à, mọi người một ca khúc nhạc hoa lời Việt Nhạc phẩm được mang tên Tình xưa nghĩa cũ Đây là một ca khúc mà ca sĩ Diêm Minh Nguyễn à, thực hiện rất là thành công Và hôm nay em xin phép được à, à, hát tặng đến quý vị Xin mời quý vị cùng nghe nhé Em đang uh, tập hát thôi quý vị ạ Đây là một cái beat nhạc cả à, sống và nhạc cả organ Không được hay lắm uh, Quý vị nghe tạm nhé tình đời khi trắng khi đen cười vui mới đó nhưng giờ chẳng từng hề quen gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ cuộc đời khi có cho rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không giàu thì nhiều người theo bệnh hiu trong vắng khi nghèo lời nói yêu thương đành ra lại người thôi nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay vương Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời Trong bóng đêm chập chung chỉ một mình thôi Suốt cả cuộc đời biết mấy ai thơ Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhận còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghĩa mai đem về trong lòng biển sâu cuộc đời khi có cho không rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không giàu thì nhiều người theo quạnh hiu trong vắng khi nghèo lời nói yêu thương đành ra lại cười thôi yeah. Cuộc đời trách sao không vừa tay vơi Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời Trong bóng đêm chập chung chỉ một mình thôi Suốt cả cuộc đời biết mấy ai thơ nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng như người tình nhận Còn gì để tặng nhau Một khi lá đã đổi màu Tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu Còn gì để tặng nhau Một khi lá đã đổi màu Tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu khi người ca sĩ hát là khi tâm hồn hướng về mênh mông của thời gian với không gian bao la là sâu thẳm tình người khi người ca sĩ hát là muốn nhắn người trái tim mình đến với muôn trái tim để tất cả cùng rung lên những thanh âm huyền ảo du hồn ta vào cõi tuyệt đối của tinh thần tiếng hát như những con sóng vỗ về năm tháng như làn gió xua tan những ngày hè nóng bỏng như hạt mưa thấm đậm bờ cát khát khao thay dịu êm của mọi người như nhắc nhở ta không quên lãng